Ok mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Lúa TV ha. Thì các bạn cũng đã thấy đây là một thông báo có thẻ tài khoản của bạn bị phá do bạn sai mã pin hay là nhập ờ, bị ờ, sai nha các bạn thì nó bị phá. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video là mở phá cái thẻ ờ, trên app Bay nha các bạn. Thì mời các bạn theo dõi video này ha. Tại vì lúc trước hay là hiện tại có một số bạn hỏi mình cách mở phá do cái mở phá gửi về tổng đài 8149 nó giờ nó không áp dụng nữa các bạn nên mình chỉ còn cách là lên app Bay mình mở phá thôi các bạn. Đây ha hiện tại mình đang đang nhập trên app Sacombank của mình đó để mình vô chuyển tiền thử cho các bạn ha thì đây khi mình vô chuyển tiền thì nó báo tài khoản mình đã bị phá do không lấy được số dư là do mình bị sai mã pin nó bị phá nha các bạn hoặc là sai thông tin nó bị phá Ok các bạn thì hôm nay mình sẽ thực hiện nhanh cái video là mở phá à, thẻ ATM của mình tên app Sacombank nha các bạn thì à, cái cách này cũng nhanh thôi các bạn này các bạn à, quan sát kỹ giùm mình ha thì à, tại vì cái này nó cũng à, làm hơi chi tiết các bạn rồi mình bắt đầu thôi các bạn ha Ok các bạn trước tiên mình thoát ra, mình sẽ truy cập vào app Shopify của mình các bạn. Đây là trang chủ ha. Thì các bạn chọn ngay chỗ mục là hình người bên phải nè, các bạn nhấn vô. Đó. Rồi. Sau đó các bạn à, vào mục là quản lý thẻ tài khoản giúp mình ha. Đây các bạn nhấn vô đây luôn. Đó. Sau khi nhấn vô thì nó đưa mình vô trong như thế này các bạn. Cái đây là tài khoản à, các thẻ của mình ha thì các bạn sẽ chọn ngay cái thẻ mình đang cần muốn mở phá nha các bạn bạn coi cái số đuôi ha cái số đuôi của thẻ ngay chỗ này đó rồi các bạn nhấn vô tùy chọn thẻ đó thấy thẻ đang bị phá nè các bạn nhấn vô đó rồi rồi ok các bạn chọn qua ngay chỗ OM code giúp mình ha thì à, đây mình sẽ chọn OM code để mình lấy cái à, mình sẽ vào thoát ra mình sẽ vào em size để mình lấy một cái mật khẩu 6 số mình nhập qua mình mở phá nha các bạn thì đối với những bạn nào mà không có em sai là đăng ký em bên kia đó thì các bạn à, sẽ báo tin nhắn trực tiếp à, tin nhắn sao mang bay về cho các bạn ha đây mình sẽ lấy 6 số này mình nhập vô đây đó thì nó báo mình nè nó, báo mình đã cập nhật thành công là thẻ đang hoạt động cái trường hợp này thì mình đã mở phá thành công hết các bạn thì à, mình sẽ vô mình chuyển tiền thử cho các bạn xem ha thì đây để mình thoát ra hết các bạn này thẻ mình thì nó để đang hoạt động nè đó thì mình đã bắn phá thành công rồi giờ mình sẽ vô mình để mình ờ, chuyển tiền cho các bạn xem coi nó còn ờ, hoạt động được hay không nha các bạn thì ha mình sẽ chọn vô chuyển cho Nabat 247 nè đó. rồi mình sẽ lấy cái nguồn tài khoản thẻ mình mới mở khóa ra thẻ Visa mình nha đó rồi mình sẽ chọn ngân hàng đó. này ha mình chỉ cần nhấn chọn ngân hàng thì nó sẽ ra thì mình đã lấy số dư ra được thì tất nhiên cái thẻ mình đã mở phá thành công nha các bạn rồi thì hôm nay mình sẽ thực hiện tiếp một cái video cho các bạn xem đó là video phá lại cái thẻ mình các bạn các bạn chọn vô ti chọn thẻ nè đó thì cái này thì để nghi ngờ người ta xâm nhập vào cái app mình các bạn thì mình phá ngay hay bị mất tiền các bạn đây các bạn nhấn vào chỗ thẻ đang hoạt động ha các bạn kết vô đây cho nó đóng lại đó các bạn vô chỗ em code nè đó thì bạn lấy mật khẩu 6 số thôi các bạn nhập vô thì cái trường hợp này à, nhập vô để mà nó phá thẻ cho các bạn lại ha đây mình sẽ lấy một cái mã sáu số từ em sai nè hay là những bạn nào không có đăng ký em sai á internet banking á thì nó sẽ báo tin nhắn trực tiếp về điện thoại cho các bạn đó bạn lấy sáu số đó các bạn nhập vô đó mình sẽ nhập vô cái mã code nha các bạn đó đây nó báo là mình thẻ mình đã bị khóa nè các bạn đó thì cái trường hợp này thì đối với những bạn à, mình áp dụng mà khóa thẻ này đối với trường hợp mà khi mà tiền mình á bị mất đột ngột như các bạn mà nghi ngờ á không rõ nguyên nhân thì mình sẽ vô đây trực tiếp mình khóa lại cái thẻ của mình để người ta không xâm nhập nha các bạn và cách tốt nhất á, là các bạn sẽ điện về tổng đài nhờ tổng đài hỗ trợ liền cho các bạn thì sẽ bạn sẽ lấy ngay lại số tiền đã, đã bị mất nha đó rồi chắc mình à, cũng xin phép dừng video đây ha thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video của mình nếu các bạn thấy video hữu ích thì hãy cho mình một like và nút đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần mình ha các bạn rồi mến chào các bạn hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo bye bye các bạn